các chị em ở Vĩnh Lộc A thành phố Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh thì à, thường mỗi năm thường xuống dưới đây để à, trước là dự cái đám dỗ ở chùa gì chùa chùa, chùa à, à, đúng rồi nhưng mà không có biết ở đây cái sau đó là cũng nhờ à, chú Thịnh á nó giới thiệu cái đoàn mới lên đây lên đây ngủ là năm nào cũng lên đây rồi cái cái cái năm 2020 đó thì mới hứa với chú Thịnh là cái năm 21 là tụi tôi sẽ đem vào lên đây để phát cho người nghèo nhưng mà 21 á, thì bắt đầu vô dịch à, vô dịch mà cái cô mà trưởng ở đây thì mẹ của cái cậu hồi nãy đó cổ là trưởng nhưng mà cổ bị covid cổ chết đi tụi tôi rất là đau đớn nói tới cái cậu cậu nói đó là tôi muốn khóc luôn á <coughs> cái sau đó là bắt đầu qua năm 2022 thì cái cái cái cháu hồi nãy đó con của cái cô đó má má kêu ba đứa tụi tôi lại hỏi giờ hầu mẹ con trang chung với mấy gì rồi xuống dưới đây con hứa hẹn với gì hay là có cái gì gì cứ nói để uh, tụi con thức, thực hiện đúng cái lời hứa của mẹ đó thì tụi tôi mới tâm sự là mẹ con hồi đó xuống dưới có chụp hình chung với chú thịnh rồi à, mấy gì cũng nói chuyện rồi có hứa năm hai nghìn hai mươi mốt á là đem quà về về đây để giúp đỡ cho người nghèo nhưng giờ chẳng qua là vì có covid mà mẹ con mất rồi thì bây giờ là nếu mà mẹ con mất thì các gì cũng phải thực hiện đúng với lời hứa đó để gom góp nhưng mà giờ mẹ trong lúc mẹ con còn sống cũng góp một phần rồi thì bây giờ nếu mà dịch nó yên là à, các gì sẽ tiếp tục cái sau đó là cái cháu hồi nãy nó thôi nếu vậy là thầy thâu tụi tôi à, để tụi con là tài tài trợ hết cái chuyến này để thực hiện cái di nguyện của mẹ không không quyên góp nữa thì hôm nay là cái chuyến này là cái cháu đó là con của út hòa út hòa đó là trong cái đó thực hiện thực hiện đó thì à, cái chuyến này là mua quà mua đồ đó là cái cháu đó mua à, còn cái phần chị em đây thì ai cũng đóng góp ít đến ít nhưng mà cái cái lớn á, thì cái cái, cái cái cháu đó gia đình em hay là em hay là con của cái đó nó làm rồi cái số mà quyên góp đó lại đó thì tụi tôi mới quyên góp lúc là cô út còn đó thì tôi mới sau cái chuyến này mới đi lên trên đắk lắc là một chuyến nữa là cái số quyên góp thì ờ, hôm nay là cái ờ, để ờ, thực hiện đúng cái di nguyện của cái người đã mất thì về đây cũng nhờ các cháu ở đây nhờ cô chú thịnh ở đây là à, ủng hộ một phần nhờ các cháu ở địa phương giúp đỡ để cho à, chị em à, của dì của cô đây để thực hiện đúng cái di nguyện của đó cho cái người đã mất vì covid đó thì à, trước hết thì à, cô cũng xin đại diện tất cả chị em ở trong cái đoàn này là rất cảm ơn à, chính quyền địa phương đã cũng hỗ trợ giúp đỡ để cho cái số quà đó đến tay một người nghèo để cho cho họ cũng đỡ một cái phần nào trong cái cuộc sống <laughs> hôm nay cô xuống đây cũng từ thiện ở trong đoàn đó.